chào anh em ha nay giới thiệu với mấy anh em à, một bộ sản phẩm chơi cờ bạc biệp nha thì ở đây thì mình hàng này mình vừa làm cho khách thì chuẩn bị giao thì mình test thử cho mấy anh em luôn thì đây bộ sản phẩm này là bột hộp bột cua báo rung sáu mặt nha như bên trong hộp bột cua thì có tan cái đây là con chip của nó còn nơi nào bán không nó không tan thì mình anh em tự suy nghĩ con chip này khi nào anh em vô mình vô sẵn trong hộp đây của sáng trong học khi khui ờ, xé ra sẽ có tan nha anh em hộp này thì anh em dành cho chơi sòng sới của sân nhà của mấy anh em sòng của mấy anh em sắp xếp nha thì ở đây mình đã ghi cái các ờ, công thức mà mình đã làm trên cái hộp này thì ở đây có nai một ngắn tôm hai hai ngắn gà dài cá hai dài và cua ngắn dài nha ở đây thì mình sẽ thử cho mấy anh em anh em coi anh em nhìn cái ờ, đèn đây chiếu sáng nè anh em ờ, coi mà ấy học nha ở đây không có ấy là con bầu mấy anh em không rung mấy con bầu này có bầu đĩa này độ chính xác 100 phần trăm cái ờ, chip này với cái bộ rung này nó kết nối với nhau xa được 15 mét nha trên thau nhựa nắp nhựa thùng nhựa còn trên nắp nhôm á, thì khoảng 7 mét tới 8 mét nha có thể xuyên qua nó bắt thác sóng được thì anh em muốn nó nhạy hơn thì anh em rút anten còn không nhạy hơn thì nó anh em đóng lại em có rút sẽ rút anten ra thì giờ mình lắp mấy cái cho anh em một cái dài một cái dài ở đây là con gà gà này mấy anh em có nha một cái ngắn một cái ngắn ở đây là con nai con nai ngắn dài ngắn dài là con cua anh em cứ đánh thoải mái 100% đúng nha đánh ngắn dài đánh cua nữa hai cái ngắn hai cái ngắn ở đây là con tôm anh em cứ thả ra đánh tôm ok ngắn dài lại về con cua anh em lắc hộp mình cân đều cho anh em hết không rung con bầu mấy anh em đây con bầu hộp này dài một cái là con gà ủa dài nãy mấy cái mấy anh em hai cái dài hai cái dài là con cá đây do nãy mình à, lấy lúc dài một cái đây là con gà nè nãy do mình coi sai cái này một cái ngắn một cái ngắn là con này, rồi ok anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này để về giết gà giết dịch á hoặc là sòng sới của anh em sắp xếp sẵn á thì anh em liên hệ số điện thoại của mình mình sẽ để bên phần mô tả hoặc là trên góc phải bên màn hình nha anh em nhớ đăng ký kênh youtube của mình á, để theo dõi những sản phẩm mới nhất mình sẽ đăng trên đây và anh em khi mua hàng trực tiếp á cứ inbox qua zalo để mình giữ kín cho mấy anh em Đấy. hoặc là anh em gọi điện trực tiếp cho mình tại mùa này mùa tết cũng nhiều khách đặt hàng mình đôi khi tin nhắn mình không có check in được cho mấy anh em hết thì cảm ơn mấy anh em đã theo dõi video và hẹn anh em vào một video mới nha xin chào tạm biệt và hẹn em một dịp khác nha